Xin chào tất cả anh em nay cơ sở bài biện công nghệ cao Tướng Hải xin giới thiệu đến em cái sản phẩm bát tàng hình không tan cái ưu điểm của cái bát này là nó có camera màu có thể chơi được tất cả các vị màu luôn nha anh em là thời gian nó chơi rất là dài lên đến đến 5 6 tiếng đồng hồ chơi liên tục bao soi đèn các kiểu luôn không tan nha cái khoảng à, bắt sóng của nó cũng rất là xa nè tầm 10 đến 13 mét là cách tường gắn bắt sống được luôn nha anh em. cái bộ sản phẩm này thì nó gồm một cái chén một cái remote và một cái màn hình điện thoại sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng và giới thiệu cái sản phẩm này cho anh em xem đây trước tiên là mình thấy rồi mình gọi để xem xem xem coi nó có tan hay là không tan để mình giới thiệu không thì anh em cũng không tin Ờ. đây không có gì hết nha anh em đây. rất là tốt luôn không tăng tích gì hết bao soi đèn các kiểu luôn nè giờ mình bắt ờ, đầu mình dò sống nha đây khi trước thì mình chơi thì mình ấn cái này cái này Đó. mình chơi xuống đây à, thấy không đây mình lắc cái nha rất là rõ nha anh em. lật gì cho dễ xem em xem thì bình thường thì người ta thấy trong điện thoại thì à, nó sẽ à, mờ hơn ngoài mắt thường thì nó nhìn nó dễ hơn <clears throat> đặc biệt là ở đây mình có cái bát này là cái bát bây giờ rất là hiện đang à, rất là hot trên thị trường nha bây giờ người ta hay chơi cái bát này nè bát này hình như bây giờ ở trong Sài Gòn như là chỉ có bên mình có thôi tan tích thì khỏi anh em khỏi lo xoay lại cho anh em xem lần nữa gì đi dễ để anh nói tôi lấy bát ở ngoài đem vô nữa à. lượng anh em nó lừa đảo anh em nữa chết đây ngoài ra thì mình còn cung cấp tất cả các cái ờ, cờ bạc biệt công nghệ cao mới nhất hiện nay và các game hack như bộ cua tài xỉu sóc đĩa mọi chi tiết thì anh em cứ liên hệ đến hai số điện thoại này 0909 70 4444 0986 42 444 Cảm ơn anh em đã xem ờ, video này anh em hãy ờ, theo dõi dõi cái kênh video của tụi mình thường xuyên để cập nhật được những công nghệ bài bạc biệt mới nhất hiện nay xin chào tạm biệt anh em hẹn gặp lại